Good morning mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của Tiên Và ngày hôm nay là một ngày thứ bảy và chúng ta đã được đi ra đường Sài Gòn đã trở lại rồi mọi người ơi Và mọi người yên tâm là Tiên đã chích hai mũi rồi Nói gì vậy? Come here Xin chào mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với channel của Kao uh, à, Thì uh, đã rất là lâu rồi, Kao chưa gặp lại mọi người á Ouch để đâu cái môi mà đau mắt khi nào cũng vậy hết bây giờ thì ừ. Tiên có một cái plan đi đến ờ, một cái chỗ rất là đặc biệt Thì lát Tiên sẽ nói ờ, cái lý do tại sao ngày hôm nay tụi mình sẽ đi đến chỗ đó Cũng như là ờ, lát nữa sẽ cho mọi người xem nha Bây giờ tụi mình sẽ đi đây Bye bye, bye bye nha còn bây giờ thì chưa có bật mí được nó là ở đâu tại vì vẫn đang làm cho nên là yeah bây giờ tụi mình sẽ đi mua mua bánh và sau đó là tiên sẽ đi qua đón nguyên oh my god cuối cùng cũng đã gặp nhau sau mấy tháng trời okay. wow oh my god hey. wow it's been forever ba tháng it's been forever hi tiên là người cuối cùng nguyên gặp đúng rồi cũng người đầu tiên luôn Wow. Hai. Hai làm gì đi đâu đầm đầm đề đề đây. À, Nhưng mà đồ tùm lum vậy. Này là Nguyên tặng cho mẹ Nguyên cái vali. Rồi tặng mẹ à. Nguyên cái à. vali. Tụi mình vừa mới mua Starbucks rồi mọi người Đang gọi McDonald's tới Bây giờ Tiên Nguyên đang tập cái TikTok Lần trước có tập một cái trước trước trước <laughs> trước dịch luôn Xong rồi tập hoài vẫn theo chưa xong bây giờ tập lại cái khác Cái này dễ Ờ cái này dễ Ooh, what? Ooh, gang What? Cardi, yeah, shit. What? What, bitch? Huh. Yeah. What? Yeah. What? Yeah. Em đang đợi FLA qua mọi người nhưng mà không biết khi nào mới qua Mình đã gọi McDonald's McDuckies bởi vì là sẽ ăn nhà mọi người à, sẽ đến cái chuyến unboxing thì dạo này rất là nhiều nhãn hàng đã gửi tặng đến cho Tiên Cảm ơn mọi người rất nhiều à, Cảm ơn cái nhãn hàng rất nhiều Thì đầu tiên là Tiên nhận được một túi quà này Rất là xinh mọi người ơi, xinh lắm Cái uh, túi quà này là Tiên nhận được từ brand I'm From Thì trong cái này á, uh, nó sẽ có cái Vitamin Tree Water Gel Sản phẩm này Tiên đã review ở trên uh, Youtube Tiên một lần rồi à, Cái thứ hai là một cái ờ, Rice Toner Đây Của I'm From Đó Và cái cuối cùng tôi nhận được là một cái chậu trồng cây mọi người Wow Rất là dễ thương luôn Wow Tiên sẽ tính là sẽ trồng thử xem Là nó có ra được không Đây là hoa cúc mẫu thảo rất là dễ thương thì đầu tiên tiên sẽ nói về brand này đây là brand uh, I'm from và sản phẩm này thì tiên đã nhắc cũng khá là nhiều lần ở trên channel của tiên rồi đây là sản phẩm vitamin tree water gel đây là một cái sản phẩm đến từ uh, vùng núi Tây Bắc ở bên hàng có chiết xuất 68% từ hắc mai biển và đồng thời thì nó sẽ có những cái dưỡng chất từ ờ, vitamin B, vitamin C có những cái khoáng chất cũng như là chất xơ giúp cho không chỉ là làm sáng da mà còn cung cấp ẩm cho mọi người rất là tốt nữa Tiên sẽ test thử cái sản phẩm này lên da cho mọi người xem nha Đây là cái chất của nó nè Mọi thấy không? Nó giống như là gel vậy thì nó nói là water gel mà Đó, nó thấm rất là nhanh nha mọi người nhưng mà nó để lại cho mọi người một cái làn da rất là mịn mùi nó cũng không có quá là nồng hay là gì hết mùi rất là thơm thấm rất là nhanh luôn mọi người đó vậy mọi người thấy da căng bóng không thì cái sản phẩm này tiên cũng đã test của cho mọi người xem khá là nhiều rồi tiếp theo là đến hai cái sản phẩm này từ nhà Wishtrand đây, một cái là Acid Dual Mild Gel Cleanser và một cái là Mandelic Acid 5% Skin Prep Water Thì uh, đầu tiên thì Tiên sẽ nói trước về cái sản phẩm này Đây là cái sản phẩm Acid Dual 5% Mild Cleanser Thì nó có 1% là Salicylic Acid nè 1% là Gluconolactone Và nó còn có độ pH rất là thấp Cho nên là sẽ phù hợp với uh, rất là nhiều loại da Đặc biệt là những loại da nhạy cảm như là loại da của tiên luôn mọi người đều biết là tiên là thuộc loại da nhạy, nhạy cảm cho nên là khi mà sử dụng được một sản phẩm nào đó thì phải cân nhắc rất là nhiều cái này thì nó sẽ làm sạch hoàn toàn bề mặt da nè nó sẽ uh, giúp cho da không có bị bóng nhờn nói chung là trong này có uh, có thành phần giúp uh, tẩy tế bào chết hóa học và tẩy tế bào chết nhẹ cho da nữa đồng thời thì nó có thể là xe khít lỗ chân lông luôn cho nên là mọi người hoàn toàn yên tâm ai có bị một lỗ chân lông to thì sản phẩm này sẽ giúp cho mọi người rất rất là nhiều thì hai cái phần thành phần mà nãy tiên nhắc đến đó là salicylic acid với lại gluconolactone á hai cái thành phần này á sẽ giúp cho tẩy tế bào chết nhẹ trên bề mặt da của mọi người nè đồng thời á, là làm tan cái bã nhờn á, ở trên lỗ chân lông luôn cho nên là uh, nó sẽ giúp cho ví dụ như những cái mụn đầu đen ở trên da hoặc là mụn đầu trắng á, nó sẽ là giúp cho mọi người loại bỏ cái đó luôn tại vì tiên khá nhiều cái đó trên mũi cho nên là sản phẩm này sẽ giúp được cho mọi người rất là nhiều nên mọi người tham khảo thử sản phẩm này ha ngoài cái sản phẩm đó ra thì đến cái sản phẩm này đây là sản phẩm mandelic acid 5% Skin Prep thì nó có chứa uh, Manolin Acid 5% giúp cho loại bỏ những cái uh, tế bào chết trên da cũng như là giúp cho da đỡ sần sùi hơn nó sẽ làm uh, mượt cái làn da mà bị uh, hơi sần sùi cũng như là các bạn có một cái màu da không có được sáng sủa lắm thì đây nó sẽ cải thiện được cái vấn đề đó và giúp da của các bạn uh, trắng sáng hơn nói chung là uh, nó có thể nó có thể cải thiện sắc tố da đó mọi người tại vì nhiều nhiều bạn da hơi bị sạm thì sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn được điều đó khác với những cái loại uh, ờ, AHA khác á, thì Mandelic acid á, thì nó sẽ uh, hoạt động nhẹ nhàng trên da hơn cho nên là phù hợp với những bạn nào mà da nhạy cảm tại vì có thể là những cái bạn uh, da nhạy cảm cũng khi mà xài những cái sản phẩm dưỡng da hóa học thì có thể uh, hơi về chừng một chút nhưng mà những cái sản phẩm sản phẩm này à, sản phẩm Mandelic Acid này của Wishtrend thì nó sẽ dịu nhẹ trên bề mặt da của mọi người hơn cho nên là à, ai có làn da nhạy cảm thì nên nên tham khảo sản phẩm này nha à, sản phẩm này có độ pH rất là an toàn cho da cho mọi người yên tâm mọi người yên tâm nha đây mọi người đó ok tiếp theo và là sản phẩm cuối cùng mà từ brand Dear Class chắc là mọi người cũng biết tới brand này nhiều tiên biết tới brand này từ rất là lâu rồi và brand này là một brand <laughs> rất là nổi tiếng của Hàn Quốc thì đây là sản phẩm Gentle Black Deep Cleansing Oil đó là một sản phẩm dầu tẩy trang nếu mà bạn nào chưa xài dầu tẩy trang rồi uh, thì mọi người nên sử dụng sản phẩm này thử nha tại vì uh, đây là một cái sản phẩm giúp cho loại bỏ cái cặn bã trên da rất là tốt tiên uh, thật sự thì tiên không phải là một fan của cleansing oil nhưng mà đây là một trong những sản phẩm tiên phải nói là cực kỳ hợp với da tiên luôn mọi người thì trong cái sản phẩm này á, là có chất xúc từ hạt mè đen cũng như là dầu hạt lý chua đen giúp cho chống oxy hóa và đồng thời giúp cho da mọi người ngăn ngừa cái sự mất nước trên bề mặt da luôn nha thì uh, sản phẩm này rất là dịu nhẹ khi mà mọi người mọi người chỉ cần ví dụ như là full face makeup như thế này là mọi người cho vài pump ra da sau đó mọi người massage lên trên mặt thì các cái uh, um, lớp makeup cũng như là ví dụ như eyeliner hay là eyebrow nó sẽ um, trôi đi rất là chiều và nó sẽ khi mà sau đó thì các bạn rửa lại bằng nước và sau đó là rửa mặt là hoàn toàn ok luôn cực kỳ dịu nhẹ nha mọi người yên tâm nếu mà mọi người muốn loại bỏ những cái mụn đầu đen hay là một cái cặn trên da hoặc là những cái vùng chữ T thì mọi người nhớ tập trung lưu ý massage những cái vùng đó nhiều để cho cái này nó có thể cleanse được một cách tốt nhất có thể nha mọi người nha và sau khi sử dụng á, thì khi mà tiên sờ lên mặt á, thì cảm giác như da như da em bé vậy rất là mượt luôn á tại vì nó loại bỏ được hết tất cả các bản nhờn trên trên da mặt rồi và sau khi cleansing xong skincare thì nó giúp cho các bạn cái da của mình hoàn toàn là kiểu xinh luôn á mọi người à xinh hello mọi người oh my god chúng mình đang ở đâu đây mọi người ơi I'm so happy bây giờ tụi mình uh, đang ở gym và đây là một buổi tập đầu tiên khi mà ngày gym mở cửa tiên đang rất là vui và ngày hôm nay tiên đang có nguyên tập trung với tiên đây và bây giờ tụi mình sẽ tập nha yeah Feel like falling deeper Cold nights 난 너무 싫어 기다리기 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어 No I can't just can't 가져 내 마음을 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 lâu rồi tiên không có tập á cho nên người upper body cũng như là lower body kiểu nó sẽ không có được như ngày xưa tiên tập lắm nhưng mà sẽ ngày tây đây là ngày đầu tiên tập lại nhưng mà mình sẽ cố gắng hiện tại thì đang không có người cho nên tụi mới dám bỏ khẩu trang tại vì tập không có khẩu trang thì nó hơi bí một chút tiên hơi khó chịu nhưng mà nha bây giờ thì tiên đang tập đến tập tay rồi mọi người wow tụi mình đã tập gym xong bây giờ mọi người bây giờ sẽ đi mua Starbucks bây giờ mà tụi mình đi á là mọi người phải có cái cái app PC Covid á cái app này nè mọi người để chứng nhận là tiêm hai mũi rồi rồi mới được mới được vào order đúng không ừ. chứ cũng không, không được ngồi chưa được ngồi thế là được vào order thôi xong rồi cái mang về có một cái bộ đồ rất là sang chảnh nha mọi người chào dạ, mọi người một trăm mấy chục ngàn shopee ở đây qua đây qua đây cho link, nha à, link link in description box okay. new design không nhìn đẹp mà đẹp mà nó có nhiều màu không một cam ủa vậy hả yeah nguyên gọi gì vậy camera được ai sẽ cần lên mình thi mấy miếng giấy Vậy là tiên cũng đã đi gym về với Nguyên rồi mọi người Thì bây giờ chắc là Tiên sẽ kết thúc cái vlog tại đây Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và Tiên mong là mọi người sẽ vẫn giữ uh, ờ, 5k, giữ sức khỏe thật thật là nhiều Biết là mình đã uh, bình thường trở lại cho nên là nó càng nguy hiểm hơn Và vì đó mọi người hãy nhớ là luôn luôn đeo khẩu trang, luôn luôn rửa tay thật sạch và luôn giữ sức khỏe nha mọi người chúc mọi người thật là giữ sức khỏe trong mùa dịch này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của tiên bye bye bye my hand and leave I just wanna know what you're thinking